Chào mừng mọi người đã cùng đến với kênh Ký Kỳ Cục của mình Đến với video này thì sẽ mở đầu cho một cái series mới trong kênh của mình Trong cái không gian yên tĩnh như vậy Mình lại rất là muốn có cái cảm giác là chúng ta sẽ cùng nhau ngồi xuống Và cùng kể cho nhau nghe những cái câu chuyện Có thể là những cái câu chuyện creepy pasta Có thể là những cái câu chuyện rùng rợn có thật Hay cũng chỉ đơn giản là một câu chuyện nào đó mà mình cảm thấy ấn tượng trong cuộc sống và mình muốn đem kể với mọi người ha thì nếu mà các bạn xem ở đây nè có một cái câu chuyện nào đó hay ấn tượng đối với các bạn mà muốn mình kể á, thì đừng có ngần ngại hãy gửi qua Gmail của mình ha Gmail á, thì mình để ở phía dưới phần mô tả ha mình cảm ơn các bạn trước câu chuyện đầu tiên mang tên là sự nguy hiểm của người lạ mình có vài người bạn họ rất là thích đăng tải cuộc sống của họ lên mạng xã hội và những cái địa điểm họ đi qua họ thường sẽ à, tag cái địa điểm ấy vào trong story mình thì mình không thoải mái với cái việc đó và lý do làm sao á, thì nghe hết câu chuyện mọi người sẽ biết ha chuyện này là của tác giả Artie Overfriend câu chuyện kể về một cậu bé mà mình xin phép á, đổi tên để mà mang lại sự gần gũi cho mọi người ha cậu bé này tên Nam cậu làm quen với một người bạn qua mạng và sự việc kinh khủng xảy ra sau khi mà quen biết với người bạn qua mạng đó mình bắt đầu câu chuyện nha mọi người Người ba, chào con Cậu con trai, có chuyện gì vậy ba? Ba rất xin lỗi vì không thể ở cạnh con lúc này Ba đang bận việc chỉ tối hôm nay thôi Ngày mai ba sẽ về nhà với con Con có chắc á, là con có thể ở nhà một mình không? Thôi, tốt nhất là vẫn để ba thuê một cô trông trẻ thì tốt hơn Cậu con trai Thôi mà, con không cần một cô giữ trẻ Con đã 10 tuổi rồi, con có thể tự chăm sóc bản thân mình Ba, con chắc chứ, buổi tối ở nhà sẽ rất là đáng sợ đó con chắc mà Ba, ừ, giờ đã đến giờ ngủ của con rồi Cậu con trai sĩ mặt lại Người ba Vậy để ba kể cho con nghe một câu chuyện trước khi đi ngủ ha Cậu con trai Ba chắc không? Rồi sẽ là một câu chuyện ngớ ngẩn khác Ba tưởng con sẽ thích những cái câu chuyện ấy Cậu con Có lẽ khi con còn nhỏ thôi Còn hiện giờ thì những câu chuyện ấy nó không còn đủ đô đáng sợ với con nữa rồi Người ba được rồi, ba hiểu rồi, vậy là giờ con đã 10 tuổi. Con đã trở thành một người trưởng thành. Không có gì có thể làm con sợ nữa đúng không? Cậu con trai, um, do những câu chuyện của ba có phần hơi nhảm. À, con xin lỗi, chỉ là con đang nói sự thật. Nếu mà ba thật sự muốn kể một câu chuyện kinh dị cho con nghe thì hãy đảm bảo rằng cái câu chuyện đó nó phải thật sự thật sự đáng sợ nha ba. Người ba, ba biết rồi. Well, có một câu chuyện bà nghĩ sẽ đáp ứng được cái tiêu chí mà con đặt ra. Nhưng bà không biết. Vẻ mặt của người cha lúc này tỏ ra một cái sự lưỡng lự, một cái sự cân nhắc. Có thể nó có phần đáng sợ và gây sốc cho đứa con của ba đấy. Cậu con trai trả lời, ba đừng có lo. Người ba, được rồi, ba kể đây. Ngày xưa, ngày xưa, có một cậu bé tên Nam Cậu con trai Cái gì vậy ba? Một câu chuyện cổ tích hả? Người ba đáp Con nghe hết đã, như bao đứa trẻ khác Nam dành phần lớn thời gian để lướt Internet Cậu cũng chat với những cậu bé khác trên mạng Và cậu ta kết bạn được với một người bạn Có nickname là người lạ, thân quen Cậu dành hàng tiếng đồng hồ để chơi game với nhau Trò chuyện với nhau hàng giờ liền giữa cậu và cái nick đó và rồi họ kết hôn và sống hạnh phúc mãi mãi về sau Người con trai cả khẽ Người ba Không phải kiểu câu chuyện đó Vài tháng sau, khi mà họ đã làm bạn với nhau thì người lạ thân quen biết rằng sắp tới sinh nhật của Nam nên muốn tặng cho Nam một cái món quà sinh nhật thật là đặc biệt. Nên đã hỏi địa chỉ nhà Nam. Nam có hơi do dự, nhưng vì cậu đã quen người lạ thân quen cũng được khoảng một khoảng thời gian dài rồi. Thấy hai người nói chuyện cũng rất là hợp, nên cũng không quá là nguy hiểm khi mà tiết lộ địa chỉ nhà miễn là người lạ thân quen đừng có nói cho người khác nghe là được người lạ thân quen thì cũng hứa với nam điều đó sau đó thì người lạ thân quen đã có được địa chỉ nhà của nam tới đây thì người ba dừng câu chuyện đang kể lại và hỏi cậu con trai con thấy điều này có ổn chứ cậu con trai trả lời với vẻ ngập ngừng uhm, con nghĩ là không Nam cũng vậy. Suy nghĩ, sau khi mà suy nghĩ kỹ, ba mẹ cậu cũng đã từng dạy rằng đừng có tiết lộ địa chỉ nhà cho người lạ. Nam cảm thấy rất là tội lỗi, sự tội lỗi nó cứ lớn dần, lớn dần và nuốt chửng cậu ta. Tối hôm đó, khi đã không thể chịu nổi được nữa, thì Nam nói điều này với ba mẹ của mình. Nam nghĩ là ba mẹ có thể là tức giận, thậm chí là trừng phạt cậu, nhưng thú nhận sẽ làm cho Nam cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cậu nằm dài trên giường chờ ba mẹ định tội. Nằm trong cái căn phòng tối, cậu chú ý lắng nghe. Cậu có cảm giác là mình nghe được tất cả âm thanh trong căn nhà, từ tiếng hoạt động của tủ lạnh nè, tiếng tivi đang bật trong phòng khách nè, tiếng khóc của đứa em bé bỏng ở phòng kế bên cạnh, tiếng mưa rơi ngoài trời, tiếng cành cây vào cửa sổ Câu chuyện này làm con buồn ngủ quá Cậu con trai tỏ ra chán trường Nhưng từ đằng xa Có một âm thanh Nam chưa từng nghe được trước đó Cuối cùng cậu nghe được một tiếng bước chân Của một ai đó lên phòng của mình Ba ơi Nam kêu trong sự lo lắng Có nói chuyện với ba một lát được không Nam nói vọng ra ngoài Trong màn đêm tĩnh mịch Nam nghe tiếng cửa từ từ mở hé ra Ba năm từ từ thò cái đầu vào Rồi, được chứ con trai Chất giọng như bị bóp nghẹn Nam liền hỏi Ba ổn chứ Ba luôn ổn Nam hỏi tiếp Rồi, mẹ đâu rồi ba Mẹ ở đây Tiếng mẹ Nam cũng khất lên Bà cũng thò vào vào phòng Nam con có gì muốn nói à? Người mẹ cũng hỏi Con nghĩ con đã phạm một sai lầm lớn Nam thú nhận Con đã lỡ tiết lộ địa chỉ nhà Cho một người bạn mà con đã quen trên mạng Ba mẹ đã dạy con đừng bao giờ làm vậy mà Ba mẹ Nam phản hồi Rồi con đã tiết lộ cho ai Nam nói lại Con đã nói cho một cậu bé tên là người lạ thân quen Ba mẹ Nam đáp Nhưng cái nick đó Nó không phải là một đứa bé Người mẹ trả lời Nó chỉ giả vờ là một đứa trẻ để mà có thể lừa con thôi Người cha cũng cất lời thêm Và con biết nó đã làm gì không Nó đã lẻn vào nhà ta Và giết chết cả hai chúng ta Chỉ để nó có thời gian để mà dành cho con thôi đó Cậu con trai nghe xong câu chuyện thì điền lần trợn mắt Bất ngờ Cánh cửa bật ra Một người đàn ông quá cỡ với cái áo mưa vàng đứng ngay trước cửa Ông ta cầm một cái gì đó trên tay Đó là chiếc đầu đã bị cắt lìa của ba mẹ Nam Lúc này không còn suy nghĩ được gì cả Cơn sợ hãi dâng lên tột cùng và cậu chỉ biết hét lên một tiếng đầy kinh hoàng Vừa chạy vừa thở hổn hển ra hành lang Người đàn ông kia thì quăng hai cái đầu xuống đất Rút từ áo ra một con dao và tiến thẳng về Nam một lúc sau, thì mọi người đều biết rồi đó, làm gì có cái phép màu nào. Nam cũng ra sức phản kháng nhưng cũng đã sớm ngẫm. Tiếng hát kinh hoàng lúc đầu thay cho cái sự thều thào và rồi im lặng hẳn. Tên sát thủ biến thái ấy như chú ý vào một thứ gì đó, ông ta nghe được tiếng khóc của đứa trẻ ở phòng kế bên. Ông ta chậm chậm tiến lên, đi qua cả vũng máu trên sàn. Ông tiến vào cái nôi vỗ đứa trẻ và bế nó trên tay. Một vài phút trước cũng chính đôi bàn tay đó đã cướp đi cả ba mạng sống trong ngôi nhà này. Hình ảnh nghệ thuật ha mọi người ha. <laughs> cái này nếu mà học cho cô Văn á, là thế nào cũng sẽ là một trang giấy A4 để miêu tả về cái nghệ thuật đối lập cổ cảnh trước và cảnh sau luôn ấy. Tiếp tục với câu chuyện ha. Kỳ lạ thay, đứa bé lại nín, nhìn ông ta và cười Người đàn ông chưa từng có cái cảm giác kỳ lạ nào trước đây như vậy Ông ta dùng ngón cái của mình nận má của đứa bé Và đem thằng bé đó nuôi như đứa con của mình Đặt tên cậu bé là William Cú Trish ở đây nè mọi người Cậu con trai trả lời Nhưng, nhưng con tên là William mà Người ba trả lời Ta biết chứ con trai Con trai William William của ba Con vẫn đang ở đó chứ Câu chuyện này có đủ đáng sợ với con không? Con muốn nghe một câu chuyện khác nữa chứ Ngủ ngoan nhé con trai Và rồi, đó là hết câu chuyện ngắn mà mình muốn kể cho mọi người nghe Do đây là video đầu tiên mà mình thực hiện thuộc về cái series này nên là nếu mà ngôn từ kể chuyện của mình cũng như là cái biểu cảm của mình á nó chưa thể làm mọi người thật sự hài lòng á thì mình hy vọng mình có thể thông cảm cho mình và cùng chờ đợi thêm những cái video sau để mình có thể tiến bộ hơn từng ngày ha cá nhân mình á, thì mình lại thấy câu chuyện này khá là hay hay ở chỗ á, là nó nó không có phải hay kiểu mà kinh dị nha mà nó hay ở kiểu khúc twist ở cuối cùng á về phần câu chuyện đi á um, mình hy vọng á, là người ba cũng chỉ đang bị ra một cái câu chuyện nào đó để mà trả thù cho cái việc cậu con trai nói là câu chuyện của mình nhảm thôi chứ đừng hy vọng đây không phải là sự thật nếu mình được nuôi dưỡng bởi những bậc phụ huynh biến thái như vậy trời ơi không biết lúc đó sẽ ra sao nữa ấy đây là cái câu chuyện đầu tiên mà mình muốn kể trong series ngày hôm nay